được chưa à chúng ta bắt đầu đi vào bài đầu tiên bài mạch sao động và đương nhiên chúng ta đi vào hai form mà chúng ta đã theo mãi từ đầu đến giờ rồi form đầu tiên bước đầu tiên một lớn chính là lý thuyết được chưa bài đầu tiên mạch dao động nhé à một nhỏ mạch dao động à, trong phần 1.1 thầy muốn giới thiệu với các bạn phần cấu tạo của mạch dao động cái mạch dao động này dùng để làm gì đó sau này các bạn sẽ biết là à tất cả các dụng cụ của chúng ta tức là thu phát sóng vân vân đều có chứa mạch dao động khi mày dao động ra một tần số rồi muốn thu lại chẳng hạn thì nó phải có tần số bằng với tần số đó chẳng hạn đấy lý thuyết rất thông thường rồi nhé rồi mày dao động cấu tạo trước tiên thì muốn các bạn nhìn đến đây ạ tập trung nhìn đến đây nhé à, thứ nhất gồm tụ C mắc nối tiếp với cuộn cảm L đây ạ tụ C ghép nối tiếp với cuộn cảm L tạo thành một mạch kín chúng ta chú ý nhé tụ C mắc nối tiếp với cuộn cảm L tạo thành một mạch kín và tất nhiên các bạn nhớ thầy cái cuộn cảm này có thể thuần cảm hoặc không thuần cảm nhớ nhá có thể thuần cảm hoặc không thuần cảm được không các em đó thì tất nhiên trong bài giảng lý thuyết trong vật lý nói chung thì người ta luôn luôn đưa ra những cái gì ạ chuẩn mực nhất cái chuẩn mực là thế nào ạ là cái dễ nhất đi dễ nhất là như thế nào ạ có nghĩa là à cuộn dây này người ta thông thường xét cuộn dây thuần cảm tức là r của ta là bằng bằng không được chưa các em nhớ nhá nhớ nhá gồm có tụ C này và cuộn cảm L ghép nối tiếp tạo thành một mạch kín. Vậy thì muốn cho cái mạch này hoạt động người ta cần làm gì? Các em nhớ thầy nhá. Muốn cho mạch hoạt động ra sao phải một 1.2 hoạt động đấy ạ. Muốn cho mạch hoạt động thì tất nhiên chúng ta phải cung cấp năng lượng cho nó. Cung cấp năng lượng cho mạch. Chúng ta cung cấp dưới dạng như thế nào? Thì có hai cách cung cấp năng lượng. Các bạn nhìn đây ạ. Đây ạ. Mạch LC đây thầy cắt một đầu dây ở phía C à lúc này chúng ta sẽ có hai cái đầu một hai như thế này à, ở bên này thầy cho cái nguồn điện một chiều có sức động E và điện trở trong R nhỏ được chưa các em các bạn nhìn đây ạ ban đầu khóa K ở một ban đầu khóa K ở một đấy sau khi cái nguồn điện này lạp đầy điện cho tụ C chuyển K từ 1 sang 2 khi tụ C đầy điện chuyển sang hai lập tức tụ điện phóng điện phóng điện lúc này trong mạch xuất hiện một cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm để cho các em đó vì vậy hình môn này người ta gọi là cung cấp năng lượng hay là lạp năng lượng cho tụ điện đấy hình môn người ta gọi là lạp năng lượng cho tụ điện như này được chưa nhỉ cách làm như sau thì nhắc lại lần nữa nhé cách làm như sau đó là à, chúng ta có một khóa ca ở đây có hai đầu chốt một hai đây được chưa